rồi xin chào các bạn à, hôm nay mình à, sẽ nói vấn đề là lọc lọc của mình mình hiện nay là mình chơi theo cái hệ là hệ không điều kiện không điều kiện cho nên là mình à, xài lọc chế còn à, hệ mà có điều kiện thì người ta xài lọc thùng rồi cho nên học thùng của hãng cho nên là à, sẽ không bị tình trạng như là bị e không khí vô trong à, đầu ao rồi à, không bị à, tiếng kêu è e, khó chịu à, bây giờ thì mình mình là thuộc về hạn hại không điều hại không điều kiện cho nên nó có tiếng kêu è e, khó chịu thì bây giờ mình sẽ lấy ra lấy ra mình sửa lại cho nó đàng hoàng thì trước tiên mình lấy ra đó thì ở đây mình đã mắc mắc ờ, ở đây là mình đã mắc ờ, phi ống này đủ hết trơn ống 10 ống này ống 16 ống 16 mà mình ờ, xài nhựa nếu mà xài của ông hại ông nội hãng nè cái ông hãng ông cho cái ống ngủ dọn èo à đó, nó bị cong bị gãy bây giờ mình mua cái ống mũ ở ngoài ống mũ xanh mũ xanh ở ngoài thì khi mà mình lấy ra thì mình tắt lọc tắt lọc rồi mình sẽ lấy những cái mình các bạn nên các bạn nên lấy đầu in đầu ao ra hết luôn để không nước ở trong hồ nó sẽ không chảy ra không chảy ra thùng nữa mà nó chảy mình lấy cái thao mình hứng nước đấy rồi bắt đầu khi mà mình bơm mình bơm nước ra đầu à, khi mình hứng nước ra mình sẽ sửa lại cái này thế nào khi sửa các bạn nên ở đây mình mắc nối tiếp <coughs> cho nên bình CO2 của mình nó sẽ bị dính nước à, bính nước lâu ngày các bạn không sửa nó bị xét à, nó bị xét rồi cho nên nó bị nhiều chuyện lắm nó khó chịu à, cho nên mình sẽ tắt hệ thống này đi tắt hệ thống này bắt đầu mình làm rồi. bữa nào mình sẽ làm cho nó mình làm cho nó ra chuyện để mình có thể mình chia sẻ các bạn cái hệ không điều kiện nó thế nào và cái lọc cái lọc chế nó sẽ thế nào à, lúc đầu á mình lắp vô nó bị e không khí e không khí vô đường ống này nè ống y ống ao nè thì mình khi mà mình mình làm mình làm ướt mình ướt mẩy ướt nhà thì uh, mình xây lại mình xây lại mình chạy thì nó không bị không khí nữa nó không bị ao không khí và nó không bị xì xì ra nữa thì lúc đó nó xảy ra tình trạng à thôi chịu bây giờ mình sẽ làm mình sẽ lấy lên mình coi coi thế nào nó bị à là vì nguyên nhân gì bị kênh máy hay là bị cái gì đó nó mới làm tình trạng à thì mình coi lại phía trong thế nào nếu mà mình làm thì các bạn nên, nên đánh số lại ví dụ như cái ron cái cái cái chiều của người ta lắp vô cho mình là cái chiều này thì mấy cái mấy cái ờ, mấy cái cái khóa này nè mấy cái khóa này rất là cứng mà khi mà mình lắp vô á mình lắp vô lợi mình trả ngược nó lợi á mình dặn nó sai sai thì lắp vô nó nhẹ thì các bạn nên coi lại là nó không bị e không khí bị này kia nha các bạn các bạn nên coi lại mà khi coi lại thì các bạn nên nhớ dùm mình là phải lấy nó ra khỏi bể rồi mình sẽ làm để nó dễ hơn mình suy nghĩ mình có kinh nghiệm mình làm mình làm có kinh nghiệm nhiều bị nước tràn ra nhà nhiều cho nên mình có nhiều là mình chia sẻ các bạn à, sau khi mình à, tháo ra mình tháo ra mình để vô cái thao các bạn đó, bây giờ thì nó không tiêu nữa cái mình sửa lọc lại nó không tiêu nữa mà nó biến thành nó có nó có e nó có e này các bạn đấy thì như vậy nó sẽ không đẹp đó bây giờ mình chỉnh kiểu này nó không đẹp bây giờ mình tháo ra mình khóa dòng lại tắt điện khóa dòng tháo máy ra làm thêm lần nữa Đấy. khi nó khi nó bị tình trạng e không khí như vậy đó e không khí đầu eo á đầu ao á xin lỗi đầu ao á thì nó sẽ khi các bạn tắt tắt lọc thì nó sẽ bị xì ron như vậy là mình lắp mình lắp như vậy là sai bây giờ mình mình lắp như vậy là sai rồi mình phải làm sao mà những cái những cái chốt này nè có những cái chốt này nó, nó cứng có những cái chốt này nó không cứng làm sao mà nó cứng đều hết trơn á thì mới đúng nhưng mà nó không kêu e kêu tiếng nghe à, à, khó chịu á thì càng đúng nữa rồi sau khi mình à, làm tới làm lui làm xuôi làm ngược thì khi một hồi tại một hồi mình làm thì các bạn phải gắn cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái, thử CO2 vô trong cái ống ờ, oxy của máy nè máy này thì nó có chức năng là trộn trộn CO2 vô luôn à, trộn CO2 vô trong cánh quạt để nó quánh nhuyễn nó đưa ra trên ờ, đầu ao luôn đầu ao luôn thì lâu lâu lâu lâu sẽ có một cái ờ, đấy lâu lâu lâu lâu sẽ có một cái cái hạt sủi nhỏ đấy lâu lâu sẽ có một cái khí oxy khí oxy để nuôi bể thì khi mà mình cái một cái bể này mình mới thay nước nhưng mà chất lượng nước thì à, nếu mà các bạn nhìn thay nhìn thì nó thấy nó trong nhưng mà thực chất ra nó chưa đủ thì à, mình làm từ chiều tới giờ mình làm chiều giờ nó bị e không khí nó bị đủ thứ hết thì như vậy thì à, lâu lâu nó thổi vào một, một chút một chút oxy một chút oxy để nuôi cá cũng được đó, nếu mà mình hệ uh, nếu với một hệ mà đầu tư học đại mà kinh phí nó ít thì à, xài lọc của Việt Nam đi lọc chế còn lọc kinh phí nó nhiều nhiều thì mình xài mình có tiền mình có kinh phí nhiều thì mình xài lọc hãng nó sẽ không bị e giống như mình à, nó không sẽ không bị e giống như mình Đấy. thì bây giờ à, bây giờ thì à, thì tôi đó các bạn thấy không là hết rồi hết bị rồi thì khi mà như vậy thì chế thêm cái ờ, chế thêm hai cộng dây thun mua cái ở đâu mà không có dây thun đấy mua cái nịch ở ngoài miền ngoài kia bằng cái nịch ở miền uh, nam tôi thì kia bằng dây thun thì tôi tôi trồng thêm hai cộng dây thun nữa để nó không bị e không khí nữa đó, có nhiều người không thích cái e không khí đó mà nó lu bu cả ngày mấy ngày trời còn có nhiều người có nhiều người như tôi thì tôi phải trăm triệu cái số phận là của mình là mình tại mình đầu tư cái cái tài chính mình ít thì mình cho nên mình xài lọc chế mình phải chịu thôi còn không có tiền hơn thì mình xài lọc lọc hãng lọc hãng nó sẽ không bị e không khí không bị gì hết nó khỏe cái nhưng mà tôi tôi khoái nhưng mà mình mình có một số vốn ít thì mình có thể đà mình có thể là chơi thí sinh được không đó vậy thôi đơn giản rồi bữa nay là ngày hôm nay là mình nói về vấn đề là mình sửa mình sửa cái vụ mà bị e không khí ha bây giờ thì mà nó không còn bị nữa quá đã à, vậy là một tuần đã trôi qua thì uh, mình thì không bị uh, nói chung là mình không bị riêu hại Đấy, nhưng mà mình bị vấn đề là sao nhỏ của mình nó nó rã hết các bạn nó rã hết rồi thì chỉ có một một vài nhánh là nó nó thấy được thôi còn có hai nhánh là thấy được còn nhiều trong nhánh trong đó thì ba nhánh thì coi như là nó không còn ok không còn đẹp còn về vấn đề là cây à, súng tiger súng tiger thì mình à, trồng bữa nay các bạn thấy là nó lên đất nó, nó, nó mọc vững lại rồi mọc vững và nó nó đã lên lên mầm mới và đấy đấy à, nhỏ các bạn thấy không nó đã có những cái chồi non chồi mới Đấy. và mình thấy hiện nay thì không có nó chưa có bị tảo nâu nhưng mà mình thấy là những cái chân châu ngọc trai này nó có những cái mầm mới nữa các bạn Đấy, có những cái mầm mới các bạn thấy không đó. Nó, đã thích nghi được rồi bây giờ nó sẽ mọc mình à, nếu muốn các bạn muốn nó mọc như một cái thảm cỏ đó thì từ giá ít nhất là hai tháng tới 3 tháng nó mới như thảm cỏ được đó còn à, những cái à, quậy ốc đỏ rồi táo các bạn hiện ơi táo gì đó cái cây này nhờ cái cây này thì mình thấy hôm nay nó mọc rất là cao luôn các bạn đó, rất là cao luôn Đấy. rồi cây liễu và cây à, cúc thị cúc à, rồi mấy cây nó đỏ một mầm trời non thì coi như là mình không ở đây là mình không bị riêu hại mình à, vẫn sử dụng uh, vi sinh extra bio đó. vi sinh extra bio và chai số 1 số 2 à, để phân nước gì đó nhưng mình không mình không nhớ rõ tên mình chỉ nói số 1 số 2 thôi à, sau một tuần mình xiên có bữa mình à, cách cách một ngày mình thay cách một ngày mình thay một lần à, có nghĩa cách một ngày mình thay một lần thì hiện nay thì nó đã một tuần rồi mình không thấy nó có hiện tượng à, tẩu tẩu nâu tại vì tại vì mình bắt cái đèn rất là cao hả bắt cái đèn rất là cao à, khoảng khoảng hai tấc gần à, gần hai tấc rồi mình chỉnh nó khoảng tắc thứ nắp thứ 8 mình chỉnh chế độ là nắp thứ 8 chứ được à, chưa đèn của mình là chưa được nắp thứ 10 hả rồi à, về vấn đề là mình khi mà mình mình à, cho nước vô rồi mình hút nước hết ra luôn à, nó đã xả dưỡng bớt rồi bây giờ so dưỡng bớt thì cái ngày kế tiếp của mình những cái ngày kế tiếp của mình thì các bạn thấy không mình cắt cái đầu ngọn cái cây cái cây ờ, táo đó bữa nay nó đã lên lên trời non nhỏ các bạn thấy không Đấy. những cái này rất là đẹp nói chung là bố cục các bạn tự làm đó, trong dọn dẹn 5 triệu thì có thể làm được gì dọn dẹn 5 triệu thì mình có thể làm được những cái bể như vậy để mình ngắm ngắm mình chơi mình thích nghiệm mình thử nghiệm mình đam mê mà đam mê thủy đam mê thủy sinh đam mê cái loại này thì mình làm trong vỏn vẹn 5 triệu có thể có thể được đó. có thể được đó. mình xài những cái lọc phụ lọc chế rồi đèn mình xài không không mình không xài đèn đèn xịn được thì mình xài đèn thường thôi đèn này dùng cho uh, sáu mươi đến tám mươi đó bể, dùng cho bể 80 bàn đèn này dùng cho bể 80 được đấy nhưng mà bảy 70 của mình 70 45 45 ok vẫn xài được đó. mình ở đây mình xài có một cây quạt thôi các bạn đó. rồi uh, test CO2 thì mình để 15 giọt chứ mình không để 20 giọt được đó mình để 15 giọt theo khuyến cáo của nhà sản xuất đã đưa ra còn ở đây thì nhiệt độ bữa nay trời mưa thì nhiệt độ khoảng từ 29 độ 28 độ là lý tưởng đó. đàn thì mình mở ờ, uh, 6 tiếng một ngày đó. mình hạn chế được riêu hại hạn chế được riêu hại các bạn à, làm mình học của các bạn chứ không phải mình không phải là riêng mình mình chỉ nói trên đây để chia sẻ cho các bạn biết bao nhiêu tiền có thể là chạm được mốc hy sinh nhưng cái bể à, 70 45 45 và theo cái các bạn thường hay nói là phong cách tự nhiên gì đó thì mình cũng phải học theo mình làm theo phong cách tự nhiên đi ra các bạn luôn tự mình dán lũa nè tự mình dán đá nè rồi mình lấy alu mình xin alu rồi mình lót nền ở dưới là à, nhâm thập trắng nè rồi mình mua những cái liễu nè rồi mình tự mình cột những cái à, ráy vô trong uh, giá thể nè đó rồi mình tự mình tách cây luôn nè đó mình tự mình cắt cây rồi tự mình cắm luôn nè cái gì của mình có mình đem qua mình cắm luôn đó đơn giản như thôi nha các bạn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 à, những cái tảo nâu như vậy á, thì à, mình thấy á, à, tảo nâu như vậy á thì bắt đầu là mình mua ốc với à, mình mua thứ nhất là mình mua ốc nè thứ hai là mình mua à, ốc necha đó thứ hai mình mua tép mua đỏ nếu mà không có tép mua đỏ thì mình mua ốc necha à, mua đỡ đó. thứ ba là mình thả muối để nó ăn những cái nhớt của những cái cây nó tiết ra đó những cái cây tiếp ra đó rồi à, à, những cái rấy những cái rấy mình những cái rấy nè nó bắt đầu nó mọc lá mọc lá lên các bạn đó, nó mọc lá nó đâm đâm cái rễ nó xuống đó. đó. mình trồng mình thích trồng à, mình mình đây là mình mình cắt tỉa mình cắt tỉa từ cái bể từ cái cái bể kia các bạn thấy cái súng từ giờ bên kia đem qua đây Đấy. rồi uh, mấy cái này notadala siêu đỏ rồi xuyên à, xuân xét xin xét nè rồi cây à, này quá trời mọc luôn đó rồi mình cắt tỉa tùm lum á rồi thêm là đủ tích đủ thứ mình cắt tỉa từ bên kia mình đem qua mình uh, à, gọi được một một một số tiền mình gọi được một số tiền đó rồi sau khi mình đã xong hết rồi thì nó bị nó bị tạ nó bị tảo nâu nha các bạn mình chăm sóc mình thay nước định kỳ mình làm những cái định kỳ thay nước định kỳ đó, rồi cho nên là ý là mình mở đèn là nút nút 8 thôi đó mình chưa mở đèn được nút, nút cao nhất mình mở đèn nút 8 thôi nhưng mà mức 8 xin lỗi mức 8 rồi mà nó đã có tảo nâu rồi nhưng mà uh, mình phải bây giờ mình phải ờ, ép rồi đó bây giờ mình phải thả, thả tới ờ, tới lúc mình thả tép rồi thả tép thả ốc thả cá bây giờ cái này mình nuôi ờ, chắc mình nuôi một đàn này ông 10 đẹp ha mình để cho nó bung bung hết đi mình đã nuôi một đàn này ông <laughs>